Xin chào anh em, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với em một cách đánh tài xỉu bịp mới nhất hiện nay thì với cách đánh này nó sẽ giúp anh em vào mọi sân chơi, mọi sòng sới anh em đều có thể chơi được anh em giành được chiến thắng và không để lại bất cứ tăng tích gì thì đây nó là một cái máy nghe đa năng hoặc tài xỉu thì với cái máy nghe đa năng này nó có thể nghe được tất cả các hột tài xỉu Đấy, anh em vào mọi sân chơi nắp đĩa quân hột gì cũng được máy nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa phát ra và nó phân tích và sẽ báo dung cho anh em biết được tài xỉu em nhé Đấy, cách chơi rất đơn giản thôi em vào sân chơi anh em chỉ cần bật máy lên để trong người anh em ngồi cái vị trí nào mà tai anh em nghe được thì máy sẽ nghe được thì anh em nên ngồi cái vị trí một mét rưỡi đổ lại là cái phạm vi hợp lý nhất để máy nó nghe cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa để nó phân tích và nó sẽ báo dung cho em biết được tài xỉu em nhé máy thì rất là nhỏ gọn đây đấy bằng hộp quẹt em có thể để đâu cũng được máy được sử dụng pin nhé em nhé 5 đến 10 ngày hết pin thì em tự thay pin cho tôi rất là tiện lợi và hiệu quả em nhé thì tôi chuẩn bị cho em một số hỗ trợ đây tôi sẽ lấy ba hộp bất kỳ Đấy. tôi đã thử nước muối cho anh em đây nhé thì em cũng biết rồi nếu nó là hộp công chuyện anh em thử nước muối này thì chắc chắn nó sẽ chìm anh em ạ thì với cái máy này nó, sẽ giúp anh em giành được lợi thế giành được chiến thắng mà không để lại bất cứ tăng tích gì thì anh em đã biết đây là những cái sân chơi đấy có rất nhiều anh em thầy thợ có khả năng nghe và lắc cột tài xỉu hay có những cái đồ công chuyện để hỗ trợ cho nên là anh em chơi 5 năm anh em luôn là người thua cuộc vậy nên anh em nên tìm hiểu và sở hữu ngay cho mình cái máy nghe đa năng này nó sẽ giúp anh em giành được chiến thắng mà không để lại bất cứ tăng tích gì thì à, sau đây tôi sẽ chứng minh với anh em lắc đĩa quân hộp của tôi nó là hoàn toàn bình thường thì tôi sẽ thử nâm châm trước nhé nâm châm lắc không hề hít anh em nhé hột cũng vậy đây nếu nó là nắp đĩa hay là quân hột công chuyện đấy, anh em thử nam châm này thì chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé sau khi thử nam châm hít tôi sẽ tiến hành xoay đèn thì những cái bước kiểm tra rất là quan trọng anh em phải kiểm tra thật kỹ cho tôi anh em nhé đây nắp xoay xuyên đây đĩa cũng vậy nhé hoàn toàn là bình thường hột thì rất là trong Đấy, em rõ vì nó là hột trợ mà anh em thì với cái máy nghe đa năng này ấy, nó có thể nghe được tất cả loại hột anh em nhé kể cả những hột mua chuẩn cắt âm phá tiếng máy đều nghe được hột 11 12 13 14 đều nghe bình thường em nhé thì sau đây tôi sẽ bật máy lên và cùng trải nghiệm với anh em thì với cái máy nghe đa năng này nó báo một dung anh em đánh xỉu báo hai dung anh em tài cho tôi nhé máy báo hai dung anh em tài tôi hai năm sáu tài đấy khẳng định với anh em một lần nữa là với cái máy nghe đa năng này nó có thể nghe được tất cả các loại hột anh em nhé anh em không cần quan tâm đó là hột gì nắp đĩa gì anh em chỉ cần mang máy và ngồi cái vị trí một mét rưỡi đổ lại là máy nó sẽ nghe và nó sẽ báo dung cho em biết được tài hay xỉu em nhé máy báo hai dung anh em đánh tài tôi chắc chắn là tài anh em ạ hai năm sáu tài rất là ok nhé sóc mạnh sóc nhẹ hay sóc dài máy đều nghe được cái âm thanh của hột và phân tích và báo dung cho em được chuẩn xác em nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em tài tôi đánh tất tay xuống tài em nhé ba năm sáu tài rất là ok đấy cái máy này nó nghe và nó phân tích rất là nhanh sóc xong hai ba giây là máy đã phân tích và đưa ra cho em một kết quả anh nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em đánh tài tôi chắc chắn là tài anh em ạ 5 5 6 tài rất là ok thì với cái máy này em cứ để trong người thôi không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra máy để trong người nên anh em cứ yên tâm máy báo hai dung anh em tài tôi chắc chắn là tài các bạn 566 tài rất ok máy thì dung rất là êm thôi nên em yên tâm người ngồi bên cạnh không thể phát hiện được anh em nhé máy báo một dung đây anh em đánh xỉu tôi chắc chắn là xỉu anh em nhé một hai ba xỉu ok đấy tôi cầm trên tay đây không hề phát ra tiếng kêu anh em nhé Đấy, cho nên anh em cứ để cho người để cái vị trí giáp với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó nhất anh em nhé máy báo hai rung anh em đánh tài tôi 3 4 5 tài rất là ok test cho anh em tiếng cuối nhé khẳng định với anh em một lần nữa cái thiết bị này là cái thiết bị mới nhất hiện nay nó hiệu quả nhất đấy, nó sẽ giúp anh em giành chiến thắng mà không để lại bất cứ tăng tích gì anh em nhé máy báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi chắc chắn là xỉu của anh em ạ hai hai ba xỉu rất là ok đấy thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại